chơi hơn mười mấy năm trời ôi không trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chưa vui. ta hẹn hò rong chơi em quá ngây thơ dài anh thì cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời ôi không trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời trở vời trẻ tua hiu trường qua trường khánh có người bán hoa tuổi trẻ tua hiu ua tá lư thiêng về đại cam thăm người bạn khơ mê nghe hát dù kê và điệu múa